Chào các bạn! Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu nón hình quái vật một mắt như thế này. Đây là toàn bộ xung quanh phần thân nón ha. Bên trên đỉnh nón thì mình có làm các cái họa tiết tua rua mắt nè, cho phần đỉnh nón của mình nó có điểm nhấn hơn. Và thân trước thì cũng có trang trí một mắt ha. Để làm được cái mẫu nón này, nguyên liệu ở đây mình dùng là len miêu cốt tông cũng 125g. Sợi len của mình là mát ép chữ đỏ, độ dày của sợi len tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm và để hoàn thiện cái phần nón này ở đây mình sử dụng hai size kim Size kim thứ nhất là kim 5.5 mm thì kim này mình sử dụng để móc cái phần thân nón ha vì phần thân nón của mình sẽ chập đôi hai sợi len lại để móc thì khi ta so sánh chập đôi sợi len lại so với đầu kim mà mình sử dụng nè thì khi đưa vào so sánh đầu kim của mình nó sẽ to hơn một xíu so với gấp đôi sợi len này là được ha mình để móc cái phần thân nón và đầu kim thứ hai để móc đó là phần à, tu rua ở bên trên mình sử dụng kim 3.5 mm đầu kim này nó sẽ to hơn 1 phần 2 so với sợi len là được ha mình dùng đầu kim này để móc cái phần tua rua mắt bên trên nè cũng như là trang trí cái mắt đằng trước ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len thước dây dùng để đo size của thân nón nè một ít gòn nhồi để mình nhồi vào cái phần tua rua cũng như là mắt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 tục mũi kép đơn thứ năm mũi kép đơn thứ sáu mũi kép đơn thứ bảy tiếp tục mũi kép đơn thứ tám, kép đơn thứ chín mũi kép đơn thứ 10 mũi kép đơn thứ 11 và mũi kép đơn thứ 12 Sau khi đã móc cho mình 12 mũi kép đơn và vòng tròn đầu tiên rồi thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái vòng này ha nắm cho mình sợi len ngắn phía sau hút thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ nhỏ lại nè sau đó ta sẽ di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên mà mình tạo ở vòng này thì đây là chân của mũi kép đơn đầu tiên ha móc vào đó cho mình một mũi dời để kết thúc vòng từ đây móc lên hai mũi móc xích thì 12 mũi kép đơn ở vòng đầu tiên này nó sẽ tạo ra 12 chân móc cho vòng móc thứ hai thì vòng móc thứ hai móc cho mình theo công thức như sau chân đầu tiên là chân mà mình vừa móc mũi dời á các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đó và móc vào hai mũi kép đơn cùng chân móc ha kép đơn đầu tiên nè tiếp tục mũi kép đơn thứ hai vào cùng một chân móc như vậy là ta tăng được một mũi ha vào chân đầu tiên làm tương tự cho mình cho 11 chân móc còn lại luôn mỗi chân mình sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc chân thứ hai cũng móc hai mũi kép đơn nè chân thứ ba cũng tương tự móc hai mũi kép đơn và làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau khi đã móc được đến cuối vòng rồi thì vòng này mình sẽ có gấp đôi so với số mũi móc của vòng đầu tiên ha ta sẽ có được 24 mũi kép đơn thì kết thúc đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên và móc vào đó một mũi dời sau đó móc lên hai mũi móc xích như vậy là vòng thứ hai của mình sẽ có được 24 mũi kép đơn tạo ra được 24 chân móc cho vòng móc thứ ba nó sẽ tăng gấp đôi so với vòng đầu tiên thì vòng móc thứ ba móc theo công thức như sau chân đầu tiên cũng là chân mình vừa móc mũi dời ha móc vào một mũi kép đơn được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi chân thứ hai móc hai mũi kép đơn cùng chân móc như vậy là mình sẽ có được một cụm móc như thế này ha một mũi kép đơn sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân thì các bạn sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng ta sẽ có các cái cụm nè một mũi kép đơn vào chân móc kế bên thì kế tiếp là hai mũi cùng chân móc ha vào chân móc này ta có được cụm thứ hai nè móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng thì mình sẽ có được tổng cộng là 12 cụm liên tiếp ha một kép đơn sau đó là hai kép đơn cùng chân móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau khi đã móc cho mình được các cái cụm chân móc cho đến cuối vòng nè thì cũng đâm kim vào chân đầu tiên của vòng này móc một mũi dời móc lên hai xích vòng móc thứ ba của mình cũng tăng được 12 mũi móc tức là mình sẽ có tổng cộng là 12 cụm móc như thế này ha cụm đầu tiên nè một kép đơn sau đó là hai kép đơn cùng chân cụm thứ hai cụm móc thứ ba nè cụm móc thứ tư cụm móc thứ năm cụm móc thứ sáu cụm móc thứ bảy cụm móc thứ 8 cụm móc thứ 9 cụm móc thứ 10 cụm móc thứ 11 và cụm móc thứ 12 mình tăng được 12 mũi móc cho vòng móc thứ ba này thì để tiếp tục cho vòng móc thứ tư các bạn sẽ dựa cho mình vào vòng móc thứ ba ở vòng móc thứ ba mình có một kép đơn xen kẽ hai kép đơn cùng chân móc thì vòng thứ tư các bạn sẽ tăng cho mình mũi kép đơn lẻ này lên một chân nè tức là phía dưới mình có một xen kẽ hai kép đơn cùng chân rồi ha thì vòng tiếp theo mình sẽ tăng lên là hai mũi kép đơn mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình chân đầu tiên nè là chân mình vừa móc mũi giờ luôn ha móc vào một mũi kép đơn sau đó tiếp tục chân kế bên một mũi kép đơn khi đã có được hai mũi kép đơn lẻ ở mỗi chân rồi nè nó đã tăng được một mũi so với cái vòng thứ ba ha một kép đơn lẻ ở mỗi chân nè thì hàng bên trên hai kép đơn lẻ nè thì xen kẽ ta sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc ha móc cho mình vào chân thứ ba này hai mũi kép đơn cùng chân móc như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này hai mũi kép đơn mỗi chân sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân các bạn móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì ta sẽ có nè hai chân kế bên mỗi chân là một mũi kép đơn được hai mũi kép đơn ở mỗi chân rồi thì chân kế tiếp móc hai mũi cùng chân móc ha ta cũng có được cụm thứ hai móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng thì sau khi đã móc được cái cụm này cho đến cuối vòng ta sẽ có được tổng cộng là 12 cụm móc tương tự như vậy ha kết thúc đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó lên hai mũi xích hàng móc đều này mình cũng tăng lên được 12 mũi móc ta có 12 cụm liên tiếp với nhau nè cụm thứ nhất cụm móc thứ hai cụm móc thứ ba cụm móc thứ tư cụm móc thứ năm cụm móc thứ sáu cụm móc thứ bảy tiếp tục cụm móc thứ 8 cụm móc thứ 9 cụm móc thứ 10 cụm móc thứ 11 và cụm móc thứ 12 mình tăng được 12 mũi móc cho cái vòng móc thứ tư này thì tiếp tục cho các vòng móc kế tiếp các bạn cũng làm tương tự cho mình ha tức là ta sẽ dựa vào cái hàng móc ở bên trên nó hàng móc bên trên nó có bao nhiêu mũi kép đơn lẻ thì hàng móc kế tiếp mình sẽ tăng lên một mũi ha ở đây có hai mũi kép đơn lẻ nè thì hàng kế tiếp ta sẽ có 3 mũi kép đơn lẻ ở mỗi chân tức là nó sẽ tăng dần lên một mũi ha thì hàng này móc 3 mũi kép đơn vào ba chân liên tiếp kép đơn thứ nhất cho chân thứ nhất nè kép đơn thứ hai ở chân móc thứ hai và kép đơn thứ ba cho chân móc thứ ba được 3 mũi ở mỗi chân rồi thì chân kế tiếp móc hai mũi cùng chân móc như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này 3 mũi mỗi chân xen kẽ hai mũi cùng chân móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau đó sẽ thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa và các hàng tiếp theo cũng dựa vào hàng móc bên trên nó ha và ta sẽ tăng cái số mũi kép đơn lẻ này lên ở mỗi hàng là mỗi chân nè ví dụ hai mũi thì lên là ba mũi sau đó là bốn mũi năm mũi ha cứ tăng dần cho mình đến khi nào cái vòng tròn này nè nó vừa với cái size vòng đầu mà các bạn móc là được thì size vòng đầu mình có để ở phần mô tả các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để lấy số đo vòng đầu và khi đã có được số đo vòng đầu rồi sử dụng cho mình thước dây các bạn sẽ lấy cho mình 1cm của thước dây sau đó so sánh vào mũi móc thì len của mình nó có độ co giãn nên khi các bạn so sánh vào nó sẽ có kích thước sắp xỉ ha ở đây 1cm của mình tương đương bằng một mũi móc và khi đã có được hai cái kích thước này rồi các bạn sẽ lấy cho mình số đo vòng đầu nhân với số mũi móc của 1cm thì mình sẽ ra được tổng số mũi móc ở cái vòng mà mình tăng cuối cùng tức là các cái vòng bên trên này mỗi vòng móc nó sẽ tăng được 12 mũi móc cho mỗi vòng đối với cái vòng mà tăng cuối cùng á thì không nhất thiết cái vòng đó nó phải tăng 12 mũi nó có thể tăng ít hơn 12 mũi móc đó miễn làm sao cho tổng số mũi móc của cái vòng đó bằng với tổng số mũi móc mà các bạn đưa ra là được ha sau khi các bạn đã tăng cho mình đến cái vòng móc cuối cùng rồi kết thúc vòng này cũng đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên hai mũi móc xích lúc này cái vòng cuối cùng mà mình tăng nó đã có được cái kích thước số đo vòng đầu rồi nè khác với các cái vòng móc tăng mũi bên trên mỗi vòng mình tăng 12 mũi móc đối với vòng mà các bạn tăng cuối cùng á có thể tăng ít hơn 12 mũi móc đó ví dụ như size này của mình nè khi mình móc tới hàng thứ năm thì cái vòng đầu này nó đã vừa với vòng đầu mà các bạn cần móc rồi ha vòng móc thứ năm mình tăng ít hơn 12 mũi nè thiệt đây là cụm đầu tiên mà mình tăng vẫn tăng đều ha cụm thứ hai mình cũng tăng đều nè đến cụm thứ ba mình không tăng mũi tức là mình sẽ bỏ một mũi ha thì ở đây mình không tăng mũi mình móc luôn mỗi chân là một mũi kép đơn thì chỗ này mình không tăng mũi nè tiếp tục cụm tiếp theo mình tăng mũi cụm tiếp theo nữa cũng tăng mũi nè cụm tiếp theo tiếp tục không tăng mũi nè thì mình sẽ móc đều mỗi chân làm một mũi kép đơn kế tiếp tăng mũi nè cụm kế tiếp nữa tăng mũi nè đây cụm này không tăng mũi thì mình cũng móc đều tiếp tục là tăng mũi nè tăng mũi và cụm cuối cùng mình không tăng mũi ha thì tổng số mũi móc của cái vòng móc mà mình móc cuối cùng này nè nó đã giảm đi được 4 mũi móc tức là mình chỉ tăng 8 mũi móc cho cái vòng này thôi ha và cái kích thước này nó đã đạt được cái kích thước số đo vòng đầu rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục không tăng mũi và móc cái phần thân nón đi xuống đến đây thì nó sẽ dễ dàng hơn ha các hàng tiếp theo thì mình không tăng mũi các bạn cứ móc đều mỗi chân móc là một mũi kép đơn và mỗi chân móc là được chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn nè tương tự chân bên cạnh một mũi kép đơn chân kế bên một mũi kép đơn cứ móc đều cho các chân móc còn lại mỗi chân cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì như vậy là mình đã không tăng mũi nè các bạn sẽ móc tiếp cho mình kết thúc hàng này và móc thêm nhiều hàng móc tương tự như hàng mà mình vừa móc tổng số mũi móc của các vòng móc còn lại nó sẽ không thay đổi và mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi gặp đôi phần thân nón lại chiều cao từ đỉnh nón đến phần mình thêm cuối cùng nè nó bằng sát tới cái phần tay là được thì số đo chiều cao mình cũng có để ở phần mô tả ha các bạn cũng có thể nhắc vào phần mô tả để tham khảo cái chiều cao này đây móc đều cho đến khi đỉnh nón đến cái hàng cuối cùng nó bằng đến phần tay là được những bạn nào mà thích cái phần này nó che được tay thì các bạn sẽ móc dài hơn cho mình tầm khoảng một cho đến hai hàng ha mỗi chân ta cứ móc đều một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc thêm nhiều hàng móc lúc này chiều cao từ phần đỉnh nón đến cái hàng mà mình móc cuối cùng nó đã bằng chiều cao từ đỉnh đầu cho đến phần tay rồi ha thì ở bên trên thân nón các bạn móc thêm cho mình các cái họa tiết mắt tu ru như thế này ở đây mình đã có móc sẵn 5 cái mắt tu ru như thế này thì các cái mắt tu ru của mình đều móc tương tự như nhau chỉ khác chiều cao thôi ha bên trong mình có nhồi gòn cho cái phần mắt tu ru của mình nó được cứng cáp hơn nè trong mắt ở bên trên thì tùy vào các bạn có thể phối nhiều màu khác nhau cho phần mắt của mình nó thêm sinh động hơn và ta sẽ sử dụng mũi đơn để móc từ phần đỉnh của mắt cho đến phần thân của tua rua luôn nè thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn ha các bạn sẽ sử dụng cho mình kim 3.5mm đầu kim này so với một sợi len ha nó sẽ to hơn sợi len 1 phần 2 là được thì phần mắt này mình sẽ sử dụng một sợi thôi ha tạo cho mình một vòng tròn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 thì sáu chân móc này ở vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời luôn ha móc vào hai mũi móc đơn cùng chân móc một và hai mình sẽ làm tương tự cho năm chân còn lại ha mỗi chân cứ móc cho mình hai mũi móc đơn vào mỗi chân móc là được chân thứ hai móc hai mũi móc đơn nè tiếp tục chân móc thứ ba cũng móc hai mũi móc đơn chân móc thứ tư tương tự móc hai mũi móc đơn tiếp tục chân móc thứ năm cũng móc hai mũi móc đơn và chân móc thứ sáu ha chân cuối cùng cũng móc hai mũi móc đơn thì đây sẽ là chân móc kết thúc của vòng thứ hai nè nhiều bạn dễ bị nhầm lẫn với cái chân của mũi dời kết thúc vòng phía dưới thì đây là chân của mũi dời chứ không phải là chân móc ha ta sẽ bỏ qua chân này và di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này móc vào một mũi giờ để ta kết thúc vòng móc lên một mũi móc xích thì hai vòng móc này nó đã có đủ cái độ rộng để mình tạo cái trong mắt bên trên rồi các bạn tiến hành cắt len mình sẽ thay màu trắng để tạo cái trong mắt bên dưới ha đưa cho mình sợi len màu trắng ra phía sau nè chừa một đoạn len vừa đủ ha sau đó đưa phía sau của cái phần à, trồng màu vàng nè ở phần trồng màu vàng sợi len thừa mà mình kết thúc ở đây nè phía trước nó là chân mình móc mũi dời kết thúc thì phía sau nó là chân của mũi dời tức là cái chân mà các bạn bỏ qua ở cái hàng móc đó ha ta sẽ đâm kim vào chân của mũi dời đó là cái chân ở phía sau sợi len thừa nè đâm kim vào đây sau đó kéo sợi len qua chân móc từ đây móc lên một mũi móc xích đây sẽ là vòng móc thứ ba thì cách tăng size nó cũng tương tự giống như cái phần thân nón nhưng mà ở đây mình sử dụng mũi đơn thôi ha ta sẽ đâm kim vào chân đầu tiên thì chân đầu tiên là chân mình móc mũi dời kết thúc ở vòng thứ hai á các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên và móc vào đó một mũi móc đơn trước đây là chân đầu tiên nè đâm kim vào đây móc một mũi móc đơn ha khi móc dấu sẽ len thưa vào trong mũi móc luôn nha có được mũi móc đơn ở chân đầu tiên rồi chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai vào cùng chân móc ta có được cụm đầu tiên móc cho bên tương tự cụm này cho các chân móc còn lại đến cuối vòng ha chân kế bên một mũi móc đơn chân kế tiếp hai mũi móc đơn cùng chân móc ta có được cộng thứ hai nè tiếp tục ha cộng thứ ba một mũi móc đơn sau là hai mũi móc đơn cùng chân móc và móc tương tự cho đến cuối vòng sau khi đã móc cho mình được đến cuối vòng thì vòng móc thứ ba này của mình sẽ tạo ra được 6 cụm liên tiếp như thế này ha đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời để kết thúc vòng sau đó móc lên một mũi móc xích thì vòng móc thứ ba của mình sẽ có được 6 cụm cụm thứ nhất nè cụm thứ hai cụm móc thứ ba cụm móc thứ tư cụm móc thứ năm và cụm móc thứ sáu ta cũng tăng được 6 mũi cho vòng móc thứ ba này ha lúc này ba vòng móc này nó đã có đủ cái độ rộng cho cái phần mắt bên trên rồi thì các hàng tiếp theo mình sẽ không tăng mũi nữa để tạo cái độ sâu cho mắt nè thì hàng không tăng mũi các bạn sẽ móc đều cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn chân đầu tiên ha một mũi móc đơn nè chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn hàng này ta không tăng mũi nên cứ móc đều cho mình ha mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau đó thêm nhiều hàng móc cho mình cho đến khi cái phần mắt này nó có được một cái độ sâu nhất định là được ha đối với những cái mắt tua rua trước thì mình móc một hàng tăng màu trắng rồi thì hai hàng không tăng ha thì các bạn có thể móc cho mình hai hoặc là ba hàng không tăng sau đó hàng cuối cùng mình sẽ tiến hành giảm mũi mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ở đây sau khi đã móc lên hai hàng móc đều không tăng rồi thì kết thúc đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích lúc này phần mắt của mình nó đã có được một cái độ sâu như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành giảm mũi để móc cái phần thân tu ha thì để giảm mũi các bạn sẽ để ý cho mình cái hàng mà mình tăng cuối cùng ở cái phần thân bên trên ta có một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc nè thì cái số mũi móc đơn lẻ một mũi này các bạn sẽ đưa xuống cái hàng mà mình giảm mũi móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi móc đơn thì cái số mũi móc đơn lẻ nó sẽ bằng với cái hàng giảm mũi ha hai chân kế tiếp mình sẽ tiến hành giảm mũi nè thì để ý cho mình ở những cái chân móc này nó sẽ có hai đường móc một đường bên trong và một đường bên ngoài thì ta sẽ đâm kim vào cái đường bên ngoài này để móc nè ta sẽ móc chụm chân lại hai cái chân kế tiếp này ha thì các bạn đâm kim cho mình từ ngoài vào trong chân kế bên vào đường bên ngoài tiếp tục đưa kim ra ngoài đâm vào đường bên ngoài của chân kế tiếp trên kim có 3 đường móc thì kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết ha kéo lên lần thứ nhất qua hai chân nè còn hai chân trên kim thì kéo qua hai chân trên kim sau đó sẽ móc xen kẽ tương tự cho đến cuối vòng ha chân kế bên một mũi móc đơn nè thì hai chân kế tiếp sẽ chụm chân ha cách chụm chân tương tự đâm kim lần lượt từ ngoài vào trong của cái đường móc bên ngoài ở hai chân kế tiếp nè sau đó lần lượt kéo len qua hai chân trên kim lần thứ nhất nè kéo qua hai chân và lần thứ hai kéo qua hai chân tiếp tục ha một mũi móc đơn sau đó là một mũi chậm vào hai chân liên tiếp từ ngoài vào trong hai chân sau đó kéo len qua hai chân lần lượt cho đến hết ta có cụm thứ ba nè cụm móc thứ tư lần lượt kéo qua hai chân ha tiếp tục cụm thứ năm một móc đơn sau đó là một mũi chậm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 như vậy là vòng móc mình giảm mũi này sẽ giảm đi được 6 mũi móc cho cái vòng này nó có cái độ bo nhỏ lại nè thì lúc này số mũi móc nó sẽ bằng với vòng thứ hai của cái phần mắt bên trên ha ta có ba hàng tăng nè hai hàng không tăng và một hàng giảm tiếp tục mình sẽ thay màu cho cái phần thân tua rua phía dưới thì phần thân tua rua phía dưới mình móc xoắn ốc ha nó sẽ tạo ra được những cái đường xoắn như thế này tạo được cái điểm nhấn cho phần thân tua rua thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân dưới đưa sợi len màu xanh ra phía sau hàng màu trắng và sợi len thừa ở hàng màu trắng này nè cũng đâm kim vào cái chân ở phía sau của nó tức là chân của mũi dời kết thúc nè đâm kim vào đây sau đó đưa sợi len màu xanh ra phía sau ha kéo len qua chân móc móc lên một mũi móc xích móc vào chân kế bên một mũi móc đơn tiếp tục chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn ta móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau khi đã móc được đến cuối vòng thì vòng này của mình sẽ có được tổng cộng là 12 mũi móc đơn và cái phần thân màu xanh này mình móc xoắn ốc nè mình không kết mũi nên các bạn đâm kim cho mình vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ta sẽ móc vào đó một mũi móc đơn luôn ha từ đây sẽ móc xoắn ốc tương tự cho các chân móc còn lại và lưu ý cho mình nè từ cái chân móc kế tiếp chân móc thứ hai của vòng thứ hai này thì để ý ở mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đường móc nằm bên trong ha đây vào cái đường móc nằm bên trong nè thì từ chân thứ hai này ta sẽ móc vào đây một mũi móc đơn tiếp tục chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn vào cái đường bên trong ha chân kế bên cũng tương tự nè một mũi móc đơn vào đường bên trong phần thân của mình lúc này nó sẽ hở ra một cái đường bên ngoài ha nó sẽ tạo cái điểm nhấn cho cái phần tua rua nè các bạn cứ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại mỗi chân ta đều móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và đều đâm kim vào đường ở bên trong ha khi đã móc được 11 mũi móc đơn và 11 chân móc ở bên trong rồi đến cái chân thứ hai là cái chân mà mình bắt đầu móc của cái hàng móc á, thứ hai á thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào đường bên trong luôn nè một mũi móc đơn ha tiếp tục tương tự cho các chân móc còn lại thì từ lúc này các bạn cứ móc xoắn ốc tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc ha và đều đâm kim vào đường móc ở bên trong thì cái phần thân của mình nó sẽ hiện ra một cái đường gờ như thế này nè móc xoắn ốc tương tự cho đến khi đạt được cái chiều cao của phần tua rua mắt ha thì ở đây mình đã móc sẵn thêm các cái tua rua mắt nè chiều cao nó sẽ có cái độ cao khác nhau ha và cách móc các cái mắt này nó đều tương tự như nhau chỉ khác cái chiều cao thôi nè khi mình đã đạt được cái chiều cao của mắt tua rua rồi điểm kết thúc các bạn sẽ chọn cho mình một điểm bất kỳ sau đó sẽ đâm kim luôn vào chân móc cuối cùng và móc vào một mũi dời lên một mũi móc xích kéo và cắt len khi cắt len thì cắt một đoạn len dài ha chừa một đoạn len dài để mình sử dụng đoạn len này khâu cái mắt tua rua này vào trong thân nón ta hoàn tất được một cái mắt tua rua như thế này tiếp tục sử dụng gòn các bạn sẽ nhồi cho mình gòn vào bên trong cho cái mắt tua rua của mình nó được cứng cáp hơn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 móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư mũi móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu có được 6 mũi móc đơn nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn nhỏ lại đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời để kết thúc vòng móc lên một xích vòng thứ hai có 6 chân móc móc vào 6 chân này mỗi chân là hai mũi móc đơn chân thứ hai cũng tương tự cho đến chân cuối cùng ha mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc tiếp tục chân thứ ba nè hai mũi móc đơn cùng chân móc chân móc thứ tư móc hai mũi móc đơn tiếp tục chân thứ năm móc hai mũi móc đơn và chân thứ sáu chân cuối cùng móc hai mũi móc đơn kết thúc vòng thứ hai đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó lên một xích ở hàng móc thứ ba để cho phần mắt của mình nó có cái độ sâu hơn á thì móc cho mình theo công thức như sau ha chân đầu tiên một mũi móc đơn nè chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn lúc này mình có hai mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân rồi thì chân thứ ba móc hai mũi cùng chân móc thì hàng thứ ba của mình nó sẽ có công thức này ha hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng hai chân liên tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn nè chân thứ ba móc hai mũi cùng chân móc tiếp tục cụm thứ ba hai mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cung chân cụm móc thứ tư hai mũi mỗi chân chân móc cuối cùng cũng là chân kết thúc của cụm nè móc hai mũi móc đơn cùng chân móc ta kết thúc được vòng thứ ba ha đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích đã hoàn tất được hàng móc thứ ba ha giúp cho cái phần mắt của mình nó có cái độ cúp lại hơn nè và ta sẽ có được bốn cụm tổng cộng nè cụm thứ nhất hai mũi mỗi chân sang hai mũi cùng chân ha đây là cụm đầu tiên nè tiếp tục cụm thứ hai cụm móc thứ ba và cụm móc thứ tư mình tăng được 4 mũi móc cho vòng móc thứ ba này hàng móc thứ tư dựa vào hàng móc thứ ba hàng thứ ba của mình có hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân thì hàng tiếp theo sẽ tăng cho mình số mũi mỗi chân lên một mũi thì ở đây mình sẽ có ba chân liên tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn ha nó sẽ tăng lên một mũi so với hàng bên dưới mũi đầu tiên nè tiếp tục mũi móc đơn thứ hai và mũi móc đơn thứ ba được 3 mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ móc hai mũi cùng chân móc ta có được một cụm móc như thế này ha móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì mình cũng có được bốn cụm móc như thế này ha ba mũi mỗi chân mũi thứ nhất nè mũi thứ hai và mũi thứ ba sau đó chân thứ tư móc hai mũi cùng chân móc ta được cộng thứ hai ha tiếp tục cộng thứ ba ba mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cung chân móc cộng thứ tư là cộng cuối cùng ha ba mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cung chân móc vào chân cuối cùng luôn nè kết thúc vòng thứ tư này cũng có bốn cụm như thế này ha ta tăng được 4 mũi nè đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích kéo và cắt len ta hoàn tất lòng mắt bên trong ha tiếp tục mình sẽ tạo cái tròng bên ngoài hàng móc mình kết thúc của cái phần màu xanh này nè ta có 4 cụm móc 3 mũi mỗi chân sang hai mũi cùng chân ha thì hai mũi cung chân này nè lúc này mình sẽ có tổng cộng là bốn cụm như thế này đây bốn điểm có hai mũi cung chân nè điểm thứ ba và điểm thứ tư thì các bạn sẽ chọn cho mình hai điểm đối diện với nhau hai điểm đối diện với nhau để mình tạo cái phần khóe mắt còn hai điểm bên trên mình sẽ móc bình thường ha cái sợi len thưa này nè cũng đâm kim cho mình vào cái chân ở phía sau của nó tức là chân của mũi dời ha đâm kim vào đây sau đó kéo sợi len qua chân móc từ đây móc lên một mũi móc xích thì cụm đầu tiên của hàng màu trắng này cũng làm tương tự giống như cái phần tăng size ở hàng bên trên ha các bạn sẽ tăng cho mình số mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân lên một mũi nè ở phía dưới mình có 3 mũi mỗi chân rồi thì hàng kế tiếp tăng lên một mũi ta sẽ có 4 mũi mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi mỗi chân nè mũi móc đơn thứ hai tiếp tục mũi móc đơn thứ ba và mũi móc đơn thứ tư có được 4 mũi mỗi chân rồi nè chân kế tiếp là móc cho mình hai mũi cung chân móc ha ta có được cụm tăng đầu tiên móc tương tự cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng 4 mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân ha Sau khi đã móc được đến cuối hàng rồi đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời móc lên một xích lúc này cái phần mắt của mình nó sẽ hiện ra được bốn góc rõ rệt hơn ha bốn cái góc mà ta móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc nè thì để tạo được hai cái khóe mắt mình sẽ chia ra lấy hai cái góc đối diện với nhau để mình tạo khóe mắt còn hai góc còn lại móc bình thường ha thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình như sau nè chân đầu tiên luôn luôn là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng bên trên đâm kim vào đó móc một mũi móc đơn trước tiếp tục móc tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc ta cũng móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc đến cái góc đầu tiên mà mình gặp nè hai mũi cùng chân móc thì lúc này các bạn cũng móc đều mỗi chân làm một mũi móc đơn ha móc tương tự cho đến góc thứ hai khi móc đến cái góc thứ hai là hai mũi móc đơn móc vào cùng một chân móc nè đây hai mũi móc đơn ha chân thứ nhất và chân thứ hai nè thì chân thứ nhất móc vào một mũi nửa kép chân thứ hai tạo cho mình một cái khóe mắt ha móc vào chân thứ hai này hai mũi kép đơn kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai mũi kép đơn lưu ý kéo dài lên cho mình một xíu ha sau đó móc lên một xích và tiếp tục hai mũi kép đơn vào cùng chân móc đó luôn ta có kép đơn thứ ba và kép đơn thứ tư vào cùng chân móc ha tạo ra được một cái khóe mắt như thế này tiếp tục giảm độ cao của mũi móc chân kế tiếp móc một mũi nửa kép các chân còn lại thì mỗi chân là một mũi móc đơn ha móc tương tự cho mình cho đến góc tiếp theo nè thì cái góc này nó đối diện với cái góc bên trên này móc đều không tăng mũi ha mỗi chân móc cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc cho đến góc cuối cùng khi đã móc đến góc cuối cùng rồi nè hai mũi móc đơn cùng một chân móc ở cái chân cuối cùng này thì làm tương tự giống như cái góc khóe mắt này ha chân đầu tiên móc một mũi nửa kép chân thứ hai và cũng là chân cuối cùng ha tạo một cái khóe mắt ở đây hai mũi kép đơn mũi kép đơn kiểu dài nhé sau đó móc lên một xích và tiếp tục hai mũi kép đơn nữa vào cùng một chân móc ta có kép đơn thứ ba và kép đơn thứ tư bạn đã được khóe mắt thứ hai rồi nè chân kế bên ta có cái chân của mũi dời kết thúc vòng bên dưới nè thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân của mũi dời đó một mũi nửa kép và đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này móc một mũi dời móc lên một xích kéo và cắt len ta sẽ tạo ra được cái phần khóe mắt như thế này ha cắt cho mình một đoạn len dài sử dụng đoạn len này khâu cái mắt này vào trong thân nón để khâu được phần mắt này các bạn sử dụng kim khâu ha xỏ cái sợi len mà mình cắt kéo dài nè đưa vào trong thân nón đây đặt cái phần mắt sau đó mình sẽ khâu vào các cái chân móc tương ứng với nhau ha các bạn sẽ khâu cho mình cho đến khi gần hết cái phần mắt này rồi còn lại một cái khoảng trống nhỏ ở đây nè thì khoảng trống này các bạn sẽ sử dụng để nhồi gòn vào bên trong cho cái phần mắt của mình nó được cứng cáp hơn ha và nó có cái độ phồng nè nhồi cho mình ít gòn vào đây sau đó mình sẽ khâu chốt lại sử dụng keo nến hoặc là kim khâu đính cố định cho mình cái mắt này ở chính giữa của thân mắt màu xanh nè và ở trên cái mắt tua rua các bạn cũng khâu cho mình các cái hạt cườm vào chính giữa của các cái tròng mắt bên trên ha như vậy là mình vừa hoàn tất xong một mẫu nón quái vật nhiều mắt như thế này chúc các bạn thành công